sẽ cứu rỗi tất cả tất cả được sống lại với Chúa oh man, sống đừng có trên làm gì từ ngày mai xuống đất ta còn được làm homie Tại cả mai tao áp mà chẳng cần phải suy nghĩ đường này dài cứ thế ôm mộng tưởng ta có anh không ngủ được vì trong đầu là những cảm xúc trái chiều Bụng cũng có chút thôi mệt đâu và những đêm chạy xe anh phải lái nhiều Anh thấy mình thật hồi hộp vì lo sợ mai chẳng có ai đâu Nhưng rồi lại thấy bối rối vì có quá nhiều người đã tới live show Tay trái anh cầm máy, mọi người vẫy tay nhưng chẳng phải để diễn MV Tất cả chúng ta ở đây hôm nay nhiều người đã phải bỏ công việc để nghỉ Mọi người cứ nhìn anh thôi, nghe bài mới mà chẳng thấy ai cười Nhiều đứa cứ nhìn anh rap như không gian chỉ có hai người Sân khấu này là của chúng ta và các em ra là nó không thể đẹp hơn Những thằng mập bê loa còn mấy thằng gầy thì trở lên cây trơn Chúng ta lại cười với nhau ngỡ rằng vài trăm năm không gặp Mai này những người tới sau thì vẫn còn đó thằng gầy thằng mập Thực sự là anh đã khóc những giọt nước mắt ở trong tim Anh thấy những điều kỳ diệu mà trước đây chỉ thấy có ở trong phim Có thể các rapper khác coi các em như ngàn quân lính Còn anh đứng trước mai rằng tất cả chúng ta là những anh em chân chính. with me tonight, yeah, chẳng cần biết đúng sai xung quanh anh ánh sáng nhiệm màu lấp vòng sâu cùng bên nhau xuyên thấu mang vinh quang quá khứ trở lại đến hiện tại rồi tương lai có ai bao nhiêu câu hỏi bên tai khiến nước mắt lăn dài hôm mi của anh rất tuyệt họ không sợ yên bài mây đêm vào một đêm trăng khuyết âm nhạc cháy cùng tây nguyên Chúng ta không ngại đường xa kể cả bên ngoài sẵn những con thuyền Chúng ta cứ việc đàn ca còn việc múa lửa cứ để anh tuyển Anh biết anh em chúng ta ở đây chẳng có ai giàu ai sướng Nhưng chúng ta sống đến ngày hôm nay bởi vì ta ngầu ta bướng Đôi lúc muốn được nằm trên cát ngắm nhìn những cái ngày âu bay lượn Đôi lúc ta lại bị ái ngại bởi những cơn mưa ngâu bên đường anh biết khi mà tới đây mỗi người đều mang một bầu tâm sự Âm nhạc chết theo thời gian chứ không thể giết những năm tháng cũ Cuộc sống này ngăn làm chẳng biết ngày mai sống chết ra sao Ngày nào ta tay còn cầm mai hiểu rằng tình yêu âm nhạc chẳng hư hao từ trẻ là những vụn vỡ vì những bất mãn luôn chất đống Các em cứ gạt qua hết đi Kệ mẹ cuộc đời luôn bất công Đôi lúc cũng chẳng thể thở được Rồi bị ngã gục trong đám đông Và đứng dậy đi anh coi nào Rồi rap một bài có dám không Come sing with me tonight yeah. qua anh là idol Còn ngày hôm nay anh thấy trùng vắng khó thở giữa một thành phố chẳng đông dân Ngày hôm qua em gặp idol Còn ngày hôm nay tất cả chúng ta trở về lại cuộc sống những thằng công nhân Đến với nhau bằng những bài rap tình yêu chân thành Cả những mộc mạc như anh em chân chính giờ đã chứng trạng Không cần phải yếu đuối qua những lời hát Cuộc sống giờ đây ai cũng thay đổi câu lâu up Cũng đã 10 năm rồi ngày mai sắp tới Còn ai mong đợi giờ có ai không bận à? các em tôi Nếu một ngày các em không còn thấy anh xuất hiện nếu một ngày các em không còn thấy anh mặc những bộ đồ diện Nếu một ngày các em bắt gặp anh ở ngoài đường với chiếc quần jean bằng phách Thật sẽ xóa đầu tóc bù xù trông cứ như là hàng phách Hàng thật của các em đây chắc giờ này đang mải phê pha Hàng thật của các em chắc đêm qua mắt chẳng nhắm tẹo nào Và ngày anh cầm mai lại bắt đầu những cơn mưa tháng 7 tới Chúng ta sẽ gặp lại nhau tất cả anh em CC đâu rồi ánh sáng này vẫn thơ còn như mãi nơi ấy mong vẫn còn người trông theo bước chân tên mình luôn sáng trong nhau